hãy suy nghĩ hãy xem lại tất cả những suy nghĩ của mình về cái thị trường biến động trong phim này các bạn đã ghi chưa ạ trong phim này thị trường biến động ra sao cổ phiếu nào là cổ phiếu bị giảm nhiều nhất và tác động của cổ phiếu đó lên thị trường diễn ra như thế nào chúng ta xem là cổ phiếu nào là cổ phiếu giảm ít nhất và tác động cổ phiếu đó lên thị trường như thế nào những cổ phiếu nào vẫn giữ được kênh trong xuống đi lên những cổ phiếu nào đã bị gãy kênh các cổ phiếu penny còn tiếp tục xuống hay không những cổ phiếu của blue chip đây có phải là điều chỉnh thông thường hay là điều chỉnh gì ạ à? điều chỉnh kết thúc xu hướng tất cả điều đó chúng ta hãy ghi ra và chúng ta cứ tiếp tục làm sổ ghi chép bởi vì đây là cách thức mà tất cả những thiên tài Limo, O'Neill, Davidson, gì ạ, à? Magnimini đều làm như vậy ạ. À.